Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Thử tài tinh mắt với những câu đố hình ảnh rắc rối sau đây nhé. Câu đố hình ảnh 1, chọn hình tròn thích hợp phía bên phải để điền vào khoảng trắng trong bức tranh bên trái. Đáp án là Câu đố hình ảnh 2, tìm con rắn đang lẫn trong đàn hươu cao cổ, Đáp án là Câu đố hình ảnh 3, tìm bóng của chú chim Đáp án là Câu đố hình ảnh 4, tìm ra vật duy nhất không có đôi trong hình dưới đây. Đáp án là Câu đố hình ảnh 5, hai hình nào giống hệt nhau? Đáp án là Câu đố hình ảnh 6 tìm 5 điểm khác nhau giữa hai hình dưới đây Đáp án là Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.